Ok hello, à, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh tiếng số kèo cũng như là kênh uh, tiếng bóng đá và tiếng bóng đá VIP nha anh em. Đó thì hiện tại tiếng cũng chia sẻ luôn là tiếng sẽ tập trung uh, đăng nhiều cái video trên cái kênh tiếng số kèo cũng như là kênh tiếng bóng đá VIP nhá. Đó còn tạm thời cái kia à, kênh uh, tiếng bóng đá này tiếng sẽ bảo quản nó ngưng cỡ từng uh, 1 đến 2 tuần anh em đó để cho tiếng uh, nâng cấp kênh lên để cho ra những cái video nó chất lượng hơn để cho anh em có thể tham khảo cũng như kiếm cơm gạo từ cái việc mà ủng hộ tiếng nhé đó thì ok à, trong cái video lần này tiến sẽ nhận định cũng như phân tích cho anh em một cái trận đấu uh, khá là hot đang được rất nhiều anh em chờ đợi này à, cái trận lượt đi tại cái giải cúp C1 châu Âu tại cái trận bán kết nha anh em đó thì uh, đây là cái trận bán kết giữa Real Madrid cùng với Man City trận này được diễn ra vào lúc 2 giờ khuya hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai anh em nhớ thuộc cái trận bán kết lượt đi nhé thì uh, trước khi mà nhận định cũng như phân tích về cặp đấu này đó anh em hãy nhớ ủng hộ tiến bằng cách là đăng ký các cái kênh của tiến để cho tiến có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều cái video mới sắp tới cho anh em tham khảo nhé đây ba cái kênh của tiến này đấy ok thì quay trở lại với uh, trận đấu giữa Real Madrid cùng với Man City thì trước tiên tiến sẽ cho anh em xem qua về cái tỷ lệ kèo mà cái nó đưa ra này đây anh em thì hiện tại anh em có thể thấy là Man City đội khách sẽ chấp đội chủ nhà Real Madrid với mức chấp là 0.25 uh, ờ, cho cái mã cả chặn và chấp cũng chấp 0.25 ở ngay trong hiệp 1 uh, ờ, còn về mã tài xỉu ở trận đấu này đó chính là 2.75 cho mã kèo tài chặn này đó và một hòa cho mã kèo tài xỉu ở ngay trong hiệp 1 uh, ờ, và hiện tại cũng đã có mã kèo gốc lẫn thẻ phạt nha anh em đó thẻ gốc thì Man City cũng sẽ chấp gốc Real với mức chấp là một hòa cả chặn Ờ, và chấp à, 0.5 góc ở ngay trong hiệp 1 còn tại xỉu góc ở trận đấu này đó chính là bốn hòa cho hiệp 1 này đó phải chính hòa cho cái mã kèo góc cả trận Ờ, ờ, còn về thẻ phạt thì hai đội có với nhau là cái mã kèo chấp thẻ phạt và mã đồng nữa anh em đấy còn về tài xỉu ờ, thẻ phạt thì là 4.5 cho mã cả chặn thì tiến cũng nhắc lại cho những anh em mà chưa biết ấy à, thì cái chữ FT ở đây là viết tắt cho chữ cả chặn anh em đó và HT là viết tắt cho cái mã kèo hiệp 1 à, thì hiện tại tiến đã sàng lọc cho những cái mã kèo có thể nói là nó dễ nhìn nhất để cho anh em có thể dễ dàng tham khảo này đó vì tiến không có được không có tiện để đưa cái trang chính thức lên đó vì nó sẽ vi phạm chính sách YouTube nó sẽ khóa đi cái video của tiến ấy à, cho nên anh em à, có thể theo dõi qua cái bảng như thế này tiến đã đưa ra những mã kèo có thể nói là chuẩn nhất rồi đó thì anh em nào mà muốn có một trang chơi ở riêng ở ngoài muốn chơi được nhiều mã kèo hơn thì anh em cứ liên hệ với tiến tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký cách tạo tài khoản trên trang để chơi nhé đó chỉ cần anh em có được cái số tài khoản ngân hàng có xài internet banking này hoặc là có xài ở cái uh, uh, ví Momo ấy đó thì anh em đã có thể tạo một cái tài khoản trên trang để tự chơi thì anh em, anh em cần mà tin tưởng thì liên hệ tiến sẽ giúp đỡ anh em thôi đó à, còn những ai mà đang thua tha sau bờ muốn vào nhóm muốn gỡ gạt thì uh, cũng liên hệ cho Tiến qua cái số Zalo luôn này đó 0963 731 346 hoặc là bốn cái đường link ở dưới phần mô tả của video ấy gồm có Facebook, Fanpage và TikTok và Telegram thì Tiến cũng nói luôn là hiện tại cái nền tảng Telegram ấy Tiến bị à, giả mạo khá là nhiều cho nên anh em muốn liên hệ qua những nền tảng đó anh em cứ ấn trực tiếp vào những cái đường link dưới phần mô tả nhé đây thì mỗi video tiến đăng lên đều để những cái đường link như là Facebook này đó Telegram fanpage và TikTok anh em có thể liên hệ trực tiếp khi mà ấn vào những cái đường link chính thức này còn không thì cứ liên hệ qua số Zalo thôi đó anh em cần ờ, vào nhóm hay là cần đăng ký trang cứ liên hệ cho Tiến Tiến sẽ giúp đỡ tất cả anh em nhé à, để cho anh em xóa nợ những thầu cò nè đó để cho anh em có thể vào bờ cũng như là có thể tự chơi trên một cái trang mà có thể ăn đủ không bị mất like mất phí như là chơi bên ngoài của thầu cò vậy đó à, ok thì quay trở lại với cái mã kèo hiện tại trước khi mà đưa ra sự lựa chọn hợp lý nhất cho anh em có thể đầu tư ấy thì anh em hãy cùng tiến đảo qua phân tích cũng như nhận định về cặp đấu này nhá. đó thì trước khi phân tích tiến cũng muốn đôi lời chia sẻ với anh em cũng như là tiến đang có bệnh trong người anh em cho nên tiếng nói chuyện có hơi nhỏ cũng như là bà uh, lắp dắp ấy tại sức khỏe không được tốt ấy, thì anh em cũng thông cảm nha Tiến vẫn cố gắng nhất ít thời gian để cho có thể cho anh em có những cái video có thể nhận định phân tích đó để có thể theo mã kèo Tiến trên YouTube Ok thì uh, anh em hãy cùng Tiến đi phân tích về trận cặp đấu này nhé thì đầu tiên anh em có thấy được là Real Madrid sẽ ra sân với sơ đồ dự kiến là 433 này bộ ba tiền đạo của gian đó chính là cả Kim Benzema đó Vinicius này cùng với Rodrigo còn về uh, uh, cái hàng tiền vệ thì uh, trên cái chuyên gia nhận định này đã đưa ra cho cho cái ý kiến cho cái trận đấu này là Real sẽ đưa ra cái bộ đôi mà phải nói là kỳ cũ nhất uh, ở hàng tiền vệ cho Real đó chính là Luka Modric cùng với Toni Kroos thì uh, riêng tiếng ấy thì uh, uh, chỉ nghĩ là là là uh, huấn luyện viên của Real Ancelotti, uh, Ancelotti sẽ đưa một trong hai có nghĩa là đưa một Luka Modric này hoặc là Toni Kroos ra sân đá chính một trong hai người thôi đó sẽ thay phiên với nhau nếu mà đưa ra hai cả hai đội ngũ này chắc chắn là những cái pha mà phản công của Real nó sẽ không có được sắc nét à, vì hiện tại cả Luca và Toni Ott thì đều có tuổi anh em đấy cho nên sức khỏe thì cũng như là là cái tốc độ không còn được như xưa nữa đấy còn về đội khách uh, Man City thì sẽ ra sân với sơ đồ là 3241 này đó tiền đạo cấm cao nhất không ai khác ngoài uh, ờ, Erin Haaland và cái bộ tứ hộ công cho Haaland đó chính là Kevin De Bruyne này đó Ronaldo cùng với uh, Jack uh, Rilich này đó cùng với Bernardo Silva thì đây là sơ đồ cực kỳ quen thuộc của hai đội bóng này rồi thì những anh em nào mà hâm mộ cả Real cùng với Man City cũng à, chả là với cái đội hình này quá đúng không anh em thì Tiến cũng nói thêm là đây chỉ là những cái sơ đồ dự kiến mà các chuyên gia nhận định đưa ra thôi nhé đó nó sẽ không có gì chắc chắn ở cái đội hình chính thức hết nên Tiến chỉ nói sơ qua thôi ok thì à, về cái tình hình lực lượng chấn thương thì trận đấu này chỉ có riêng trường hợp của đội chủ nhà Real Madrid đó chính là Militao sẽ không thể ra sân ở trận đấu này đó còn lại thì có một cái đội hình phải nói là mạnh nhất nó cùng về Man City cũng sẽ ra sân với một sơ đồ mạnh nhất và chả thiếu vắng cái cầu thủ nào cả đó thì uh, tiếp theo anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái uh, uh, lịch sử cũng như là, là lịch sử đối đầu cũng như là về cái phong độ của hai đội nhé thì trước tiên tiến sẽ cho anh em xem về cái uh, uh, phong độ gần đây của hai đội bóng này này thì đầu tiên đó chính là chủ nhà Real thì đang có được cái chuỗi là tổng cộng là uh, ờ, 7 chiến thắng và 3 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đấy thì tại La Liga thì cái thành tích của Real cũng không được tốt cho lắm ở những trận đấu gần đây đó khi mà Real có được hai chiến thắng và hai thất bại vào bốn trận ờ, thi đấu gần nhất tại La Liga đó và trong đó những cái thất bại của Real thường thua trước cái đội bóng được đánh giá là yếu hơn rất là nhiều đó như là Reuna này thua 2-4 này đó cũng như là thất bại 0-2 trước Real Sociedad ngay trên sân khách này đó và mới đây nhất thì Real Madrid cũng đã ờ, hạ được cái thằng Osasuna tại cái trận chung kết uh, uh, cúp nhà vua Tây Ban Nha với tỷ số là 2-1 này đó thì Real cũng đã đăng quang tại cái giải đấu mà cúp nhà vua Tây Ban Nha này thì đây cũng là cái danh hiệu đầu tiên mà Real đạt được trong cái mùa giải năm nay nhé anh em đó còn về đội khách Man City thì đang trải qua cái chủ trận là bất bại với uh, ờ, 9 trận liên tiếp với một trận hòa và 8 chiến thắng này đấy tại ngoại hạng Anh thì Man City cũng uh, uh, đang có cái chuỗi là tổng cộng là 6 trận thắng liên tiếp nha anh em đó thắng 4-1 trước Southampton cũng như là 3-1 trước Leicester này đó rồi à, à, 4-1 trước Arsenal cũng như là 2-1 trước Fulham 3-0 trước West Ham và mới đây nhất là trận thắng 2-1 trên sân nhà trước Leeds United này đó còn tại cúp FA thì Man City cũng đã hạ gục được Sheffield United ấy thì với cái kết quả mà thắng 3-0 trước Sheffield tại cái trận bán kết cúp FA thì cũng đã giúp cho Man City lọt chân vào cái vòng chung kết uh, cúp FA sẽ đối đầu với à, Manchester United uh, vào tháng 5 sắp tới nha anh em đó thì trước khi mà nói về cái trận đấu tại giải cúp FA cũng như là là tại ngoại hạng Anh này đó thì hôm nay việc của Manchester cần làm là phải có được mấy một cái uh, uh, thế trận cũng như là một cái lợi thế trước Real Madrid ngay trên sân nhà của Real. đó vì với cái đội hình của Manchester hiện tại thì một cái chiến thắng trên sân nhà của Real cũng là một điều dễ dàng thôi nhé anh em. Đó nhưng mà Real Madrid cũng là một cái đội bóng phải nói là lão làng của uh, cái giải đấu cúp. Đấy, cho nên uh, nói chung là trận đấu này rất là khó để đón với cái tỷ số cuối cùng đó bóng đá là chả ai nói trước được điều gì đúng không anh em à, thì tiếp theo tiến sẽ cho anh em xem qua về các bảng xếp hạng tại à, cái giải quốc nội của hai đội này đó đầu tiên là Real thì uh, Real tại La Liga thì nó đang đứng ở vị trí thứ ba đó với 68 điểm sau 33 vòng đấu 21 thắng 5 hòa và 7 thất bại thì nhìn chung Real nó đã à, yên vị trí ở cái trong top 4 đó để tham dự một cái vé cúp châu Âu mùa sau thôi chắc chắn là nó sẽ không còn cái cơ hội để đua cái ngôi vương vô địch với Barcelona nữa vì hiện tại nó đang bỏ Barca đang bị Barca bỏ xa đến tổng cộng là 14 điểm cách biệt đó mà phía trước chỉ còn 5 vòng đấu thôi chỉ cần Barca thắng một trận nữa thôi thì à, chắc chắn là sẽ đông quan sớm 4 vòng đấu tại La Liga mùa này đó thì nói chung là Real hiện tại mục tiêu của Real chỉ là là uh, cái giải đấu là cúp C1 châu Âu đó tại ờ, cúp nhà vua Tây Ban Nha thì nó cũng đã lên ngôi vương rồi đúng không anh em thì chắc chắn là Real Madrid sẽ có nhiều lợi thế hơn đó vì nó chỉ tập trung một cái đấu trường đó chính là cúp C1 để đấu đầu với Man City đó để giành cái vé vào trận chung kết mà thôi còn Man City thì tại ngoại hạng Anh ấy à, đội bóng này cũng đang ờ, đứng đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh này với 82 điểm sau 34 vòng đấu, 26 thắng 4 hòa và 4 thất bại, ghi được 89 bàn thắng và để thủng lưới 31 bàn. Đó một cái thành tích ghi bàn phải nói là cực kỳ khủng của Man City luôn nha anh em. Thì hiện tại Man City ờ, đang bỏ xa Arsenal chỉ với một điểm cách biệt mà thôi. Đó nhưng mà Man City vẫn còn một chặng chưa thi đấu nha anh em. Đấy thì nếu như Man City mà muốn bảo vệ cái ngôi vương ở mùa giải năm nay thì chắc chắn là tại ngoại hạng Anh Man City sẽ hướng đến cái vòng tiếp theo cũng như là có một cái chiến thắng nữa đó hiện tại thì ngoại hạng Anh thì Barcelona sẽ còn 3 vòng đấu anh em có còn Man City thì còn đến uh, ờ, 4 ờ, vòng đấu nữa nói chung là Man City dù do có thất bại một trong bốn vòng đấu tiếp theo thì vẫn còn cái cơ hội để lên ngôi vương tại ngoại hạng Anh đúng không anh em đấy vì thế mà chắc chắn Man City cũng sẽ dẹp ngoại hạng của một bên đó và sẽ tập trung toàn lực cho cái cuộc đối đầu với Real Madrid hôm nay đấy thì tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái phong độ sân nhà lẫn sân khách của hai đội bóng này thì đầu tiên trên sân nhà Real đã có cái chuỗi là 4 trận thắng liên tiếp đó 20 trước Chelsea tại uh, bán kết cúp C1 này đó tại tứ kết cúp C1 nhé anh em đó và 20 cũng như trận thắng 4-2 trước Celta Vigo cũng như là Morelia tại La Liga này đó và trận thắng 2-1 mới đây tại chung kết cúp nhà vua Tây Ban Nha còn về đội khách Man City thì nó đang trải qua chuỗi là ba trận bất bại liên tiếp uh, trên sân khách với hai chiến thắng và một trận hòa đó thắng 4-1 trước tên tại à, ngoại Anh cũng như thắng 2-1 trước Fulham tại ngoại hạng Anh luôn nè anh em đó trong đó thì có một cái trận hòa một điều tại cái giải à, tứ kết cúp C1 châu Âu trước à, sân nhà của Bayern Munich đó thì nhìn chung về phong độ của hai đội thì cả hai đều đang có những cái phong độ phải nói là cực kỳ tốt ở những trận đấu gần đây đó riêng tiếng thấy thì Man City nó nhỉnh hơn một cái phần nào đó so với Real nhưng mà với cái phong độ cũng như là về cái cái cái uh, kinh nghiệm thi đấu giải đấu cúp của Real chắc chắn là Man City cũng sẽ gặp khó ở trong trận đấu này đó dù cho uh, Real Madrid được cái lợi thế thi đấu trên sân nhà đó thêm cái việc được lợi thế thi đấu trên sân nhà nữa chắc chắn là một cái chiến thắng cũng rất là khó dành cho Man City đấy thì tiếp theo anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái lịch sử đối đầu của hai đội này đó đội chủ nhà uh, Real Madrid thì trong lịch sử thì đã có được một chiến thắng và hai thất bại trước uh, trước Man City ở ba vòng đấu gần đây nhất đó thì uh, anh em có thấy là Man City có hai chiến thắng vào năm 2020 cũng như 2022 trước Real với tỷ số là 2-1 cùng với 4-3 này đó và tại ngày 5 tháng 5 tại năm 2022 thì Real Madrid cũng đã có một cái trận thắng với tỷ số là 3-1 trước Man City thì nhìn vào lịch sử đối đầu thì gần như là Man City nó chỉ nhỉnh hơn cái thằng Real Madrid một chút thôi em đó nhưng mà có một điều đáng chú ý là Man City thi đấu trên sân nhà thì sẽ toàn thắng trước Real Madrid ở hai vòng đấu gần nhất đó cũng như là Real Madrid mà được thi đấu trên sân nhà cũng sẽ toàn thắng trước Man City ở cái trận thi đấu mới đệ nhất tại cái cúp C1 châu Âu này ở thì anh em hãy cùng tiến xem qua thêm một ít thông số khác để cho anh em có thể đầu tư trong trận cầu này nhé Đầu tiên là 7 trên 8 chặn hai đội đụng độ với nhau thì đều có dưới 4.5 thẻ phạt cũng như có dưới 10.5 uh, ờ, kèo uh, ờ, các quả phạt góc nha anh em. Đó cái tỷ lệ cái tỷ lệ mà về xỉu góc lẫn xỉu thẻ phạt cái trận đấu này uh, nó có tỷ lệ uh, về xỉu khá là cao đó và với cái tính an toàn ở cái trận lượt đi chắc chắn là cả hai đội sẽ không mạo hiểm mà chơi với cái thế trận là áp đảo trước đối phương nên em đó còn ở trận lượt về mới là cái trận quan trọng nhất ở lượt đi thì gần như là hai đội chỉ thi đấu với một cái cách mà mà à, kiểu như nhẹ nhàng hơn em đó để thăm dò đấu phương thôi đó tranh thủ cơ hội để để vươn lên dẫn trước để à, giành cái lợi thế với trận lượt đi thôi chắc chắn là sẽ không có thi đấu à, à quá sức ở trong cái trận lượt đi này đâu đó và 4 trên 5 trận đụng độ với nhau gần đây nhất thì Man City chính là cái đội mở tỷ số trước Real đó và 5 trên 5 chặn hai đội đối đầu với nhau thì cả hai đều có được cái bàn thắng vào lưới đối phương đó và kết thúc trận đấu với từ ba bàn thắng trở lên đó chứng tỏ là cái mã kèo cả hai đội cùng ghi bàn cũng như cái mã kèo tài à, bàn thắng ở trận đấu này có cái cả tỷ lệ xảy ra là 100% ở 5 trên 5 cuộc đối đầu à, trước đó của cả hai nhé anh em đấy thì với những gì tiến đã phân tích cũng như cái tỷ lệ kèo mà cái đã đưa ra trong cái thời điểm này thì tiến sẽ chốt cho anh em các mã kèo như sau nếu như mà anh em hợp máu trùng mã với tiến thì anh em có thể đầu tư nhé đó đầu tiên anh em có thể vào cho tiến đó chính là man city chấp 0.25 cả trận này cùng với đó là anh em có thể vào thêm cái tài 2.75 đó và tiến dự đoán trận đấu này sẽ có kết quả là chiến thắng 2-1 dành cho man city trước real madrid đó trong khi đó thì à, ở cái mã kèo thẻ thì anh em cũng có thể à, đợi bốn lăng tầm à, 15 20 phút gì đó đó hay là 10 phút thôi đợi cái kèo thẻ này hạ xuống còn 3.5 lúc đó thì anh em vào đầu tư cho tiến vào cái mã kèo thẻ trận đấu này đó tài thẻ 3.5 cũng là một cái mã kèo khá là đẹp nha anh em đó riêng 4.5 hiện tại thì cái mã kèo tiến thấy là khá hơi cao đó à, thì nói chung đây là những mã kèo mà tiến đưa ra cho anh em có thể tham khảo trong trận cầu đêm nay giữa Real Madrid và Man City ở cái trận bán kết lượt đi cúp C1 châu Âu thì nếu như mà anh em hợp mã trùng máu thì anh em có thể đầu tư theo tiến nha còn những ai mà thấy mà những nhận định của tiến không hợp lý với anh em ấy thì anh em có thể xem như tham khảo thôi đấy à, và tiến cũng nhắc lại một lần nữa những ai mà muốn có một trang chơi uy tín này đó muốn chơi được nhiều mã kèo hơn không bị mất like mất phí thì chỉ cần anh em có được cái số tài khoản ngân hàng có xài internet banking đó chuyển khoản online trên điện thoại ấy hoặc là có sử dụng ví momo thì cứ liên hệ ngay cho tiến qua số zalo 0963 731 346 hoặc là bốn cái đường link ở dưới phần mô tả trong video ấy tiến sẽ đưa tất cả anh em uh, hướng dẫn cho tất cả anh em cách tạo tài khoản trên trang để chơi cũng như cách đặt kèo cách vào kèo đấy và những ai mà đang thua tha sao bờ đặc biệt là đang nợ những thằng thầu còn còn một số vốn khá là lớn ấy nó muốn gỡ gạt muốn vào bờ thì cũng liên hệ ngay cho Tiến qua số Zalo đi 0963 ấy cũng như là bốn cái đường link dưới phần mô tả luôn Tiến sẽ cố gắng giúp đỡ tất cả anh em cũng như đưa anh em vào nhóm để cho anh em gỡ gạt có thể vào bờ nha Ok thì uh, Tiến cũng chia sẻ những cái nhận định của Tiến tới đây thôi anh em cần quan tâm thì cứ liên hệ cho Tiến Tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây nha à, anh em đừng quên là để lại các lượt đăng ký theo dõi kênh đó đầu tiên là kênh Tiến số kèo này tiếp theo là Tiến bóng đá cùng với Tiến bóng đá vip nha anh em đấy thì ok à, như tiếng đã nói đầu video riêng cái kênh tiếng bóng đá vip này à, tiếng bóng đá nha anh em xin lỗi anh em đó riêng cái kênh tiếng bóng đá tiếng sẽ không đăng video ở kênh này trong vòng 1 đến 2 tuần tới đó chủ yếu là tiếng sẽ tập trung toàn ờ, Ờ, tất cả những video cho kênh tiếng sâu kèo này mau lên được cái 2.000 người theo dõi ấy đó và trong thời gian đó tiếng sẽ nâng cấp đi cái kênh tiếng bóng đá để cho anh em có những cái trải nghiệm mà nó nó nó rõ nét và nó nghe về những cái bình luận của tiếng mà nó rõ nhất nha Ok thì ờ, anh em đừng quên ủng hộ tiếng bằng cách là đăng ký theo dõi cái kênh này nhé Và tiếng cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư Đó cũng như là chúc cho anh em có thật nhiều sức khỏe trong ờ, cuộc sống cùng với gia đình nhé